Chào mừng bạn đã đến với video thứ tư trong chuỗi video chia sẻ về những cái chiến lược phương pháp marketing spa chuyên nghiệp thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn những chiến lược để khách hàng trải nghiệm wow tại spa của bạn chiến lược đầu tiên đó chính là nhân viên tư vấn trên fanpage nhiệt tình và nhanh chóng khi nhân viên marketing chạy quảng cáo hoặc là do khách hàng chủ động tìm kiếm họ sẽ inbox cho fanpage thì cần phải nhân viên trả lời một cách nhanh chóng nhiệt tình bởi không thì họ sẽ tìm các fanpage khác các spa khác để hỏi giá dịch vụ đó và khi mà uh, chúng ta đã tư vấn cho họ ở trên fanpage thì họ sẽ có một cái lịch hẹn đến spa của chúng ta thì chúng ta sẽ uh, phải làm sao để cho họ ở spa của chúng ta được trải nghiệm wow nhất thì cái người đầu tiên họ gặp phải đó chính là chú bảo vệ thì chiến lược số 2 đó là bảo vệ cúi chào dựng xe cho khách đến dắt xe cho khách về khi bước đến spa để sử dụng dịch vụ thì người đầu tiên mà khách hàng chạm mặt đó chính là bảo vệ vậy lên ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng bảo vệ lên cúi đầu chào hỗ trợ dắt xe khi khách hàng đến và dắt xe khi khách hàng về chiến lược thứ ba đó chính là thái độ của nhân viên với khách hàng nhiệt tình tươi cười lễ phép chào hỏi khách hàng ngoài chất lượng dịch vụ ra thì thái độ của nhân viên là một yếu tố vô cùng quan trọng khiến khách hàng có quay trở lại sử dụng dịch vụ của chúng ta hay không hãy nhớ đào tạo nhân viên đưa thái độ của nhân viên trở thành văn hóa của spa tiếp theo chiến lược thứ tư để khách hàng có thể trải nghiệm qua tại spa của bạn đó chính là nhân viên mặc đồng phục chuyên nghiệp trang điểm nhẹ khách hàng họ sẽ đánh giá dịch vụ của bạn thông qua hình thức của nhân viên nhân viên ăn mặc đồng phục thể hiện sự chuyên nghiệp trang điểm nhẹ nhìn xinh hơn vì mình làm đẹp cho người khác không thể lôi thôi luộm thuộm mặt mũi phờ phạc được chiến lược số 5 đó là lễ tân rót nước mời khách nước nếu nước được pha từ thiên nhiên có vị ngọt càng tốt và có hoa quả bánh kẹo ngọt để ở bàn nhiều spa chỉ có mời khách hàng nước lọc khiến khách hàng không có ấn tượng nhiều nếu như dùng nước ngọt được pha từ thiên nhiên có vị ngọt sẽ khiến cho khách hàng nhớ hương vị đó ngoài ra có bánh kẹo ngọt để khách hàng ngồi chờ có thể ăn lấy năng lượng không cảm thấy mệt mỏi chiến lược số 6 đó là chiến lược thiết kế trang trí phòng chờ slogan spa sứ mệnh spa tôn chỉ làm việc châm ngôn làm đẹp có bảng ghi pass wifi để khách hàng không cần phải hỏi khi khách hàng họ vào spa và họ thấy bạn treo những chứng nhận chứng chỉ giải thưởng nghề họ sẽ thấy tin tưởng bạn và những cái câu slogan đấy thì họ sẽ làm cho họ hiểu về spa của bạn hơn và tin tưởng hơn tiếp theo chính là số 7 là nhân viên trong quá trình làm việc cần trò chuyện tâm sự với khách hàng các khách hàng làm đẹp thường là các chị em và các chị em phụ nữ thì thường rất là thích tám chuyện nếu khi nhân viên làm chỉ làm cho khách hàng không nói chuyện gì sẽ khiến họ không ấn tượng à, nhân nhưng khi nhân viên trò chuyện tâm sự khiến họ vui họ cảm thấy hài lòng về dịch vụ họ có thể tiếp cho nhân viên thêm chiến lược số 8 đó là nhân viên nhắc tên khách hàng trong quá trình nói chuyện nhân viên nhớ tên khách hàng cũ lần sau tới spa. Tên gọi của một người là âm thanh quen thuộc nhất. Khi gọi tên của họ trong cuộc trò chuyện sẽ khiến họ cảm thấy được thân thuộc, đặc biệt là lần sau khách hàng cũ đó đến làm dịch vụ mà bạn vẫn nhớ tên thì họ sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên và thích thú. Chiến lược số 9 trong các chiến lược giúp khách hàng trải nghiệm cao đó là không gian spa sạch sẽ thơm tho đặc biệt nhà vệ sinh cũng phải sạch và thơm không gian sạch sẽ đẹp thơm mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng đặc biệt nơi mà chúng ta hay quên dọn dẹp đó là nhà vệ sinh khách hàng đến sử dụng dịch vụ và có nhu cầu dùng nhà vệ sinh vậy nên là khách hàng vậy nên là nhà vệ sinh cần phải dọn dẹp hàng ngày có hương thơm tinh dầu và chiến lược cuối cùng chiến lược số 10 giúp khách hàng trải nghiệm wow đó chính là chúng ta sẽ nhắn tin chúc mừng cho khách hàng vào các ngày lễ 8 tháng 3, 20 tháng 10 ngày sinh nhật của khách hàng thì vào các ngày lễ này ai cũng thích nhận được những cái món quà những cái lời chúc đặc biệt là ngày sinh nhật vì đó là ngày mà khách hàng biết là ai quan tâm đến họ thì khi mà bạn gửi lời chúc mừng họ thì họ sẽ cảm thấy bạn là người quan tâm đến họ thực sự họ sẽ cảm thấy rất là yêu quý bạn như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn về quy trình marketing spa chuyên nghiệp bài bản và các chiến lược giúp cho khách hàng trải nghiệm cao tại spa của bạn và nếu như bạn muốn à, tìm một đơn vị để tư vấn chiến lược để triển khai các chiến lược ví dụ như chăm sóc fanpage, chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo TikTok, uh, sell video YouTube, thiết kế hình ảnh. À, nói chung là một phòng marketing thuê ngoài dành riêng cho spa của bạn thì có thể liên hệ với tôi qua Facebook là Lê Thanh Hải. Xin chào và hẹn gặp bạn tại các video tiếp theo.